Chào mừng các bạn đến với Home Gym 500 triệu của Duy Nguyễn Vậy thì Home Gym 500 triệu của Duy Nguyễn là những cái gì? Là những cái này để các bạn Nó đã có mặt ở đây gần năm rồi đấy Đây, stop stop Stop stop Stop stop Thì vậy thì cái Home Gym của Duy Nguyễn sẽ được bố trí trong cái chỗ nào? Bố trí ở đằng sau kia, tí xíu gì sẽ dẫn các bạn vào bạn sẽ nhìn thấy tất cả những hệ máy của Home Gym nó đều nằm ở đây cả Những hệ máy đắt tiền trong đó có con Apollo 7400 trong đó có những cái máy smith nằm trong góc máy mid core là cái hại các bạn chưa thấy nè bạn thấy nhìn nó không nó rất là phức tạp nhìn không biết gì đâu mã SXT 550 XT550 là những cái hệ home gym mà Duy Nguyễn dùng làm cái showroom để quảng cáo hoặc là làm một cái phòng home gym để tập wow. thì một cái dự án khá lớn của video home gym của Duy Nguyễn nó sẽ là khoảng chừng 5 500 video wow. 500 video và đây là những cái cục tạ này những cục tạ của home gym nó có logo của tấp tấp luôn nè các bạn tất cả mọi thứ đều là có tấp tấp nha mỹ đế nha mà để ở đây nè cái thằng khứa nào đi ngang nó nhón một cục là cái như toan mẹ luôn đằng sau trong đây ở đây sẽ là khu cardio khu cardio nó thông ra là cả phía sau thông ra cái ô này nói chung là của cái thiên đường cardio không thôi nó là thiên đường cardio không khu cardio bên này sẽ rộng hơn cardio bên quận chính, nó không có cái máy nào cả máy nằm trên ở tầng trên là bbs với ba nằm chung tầng luôn mấy chục cái máy nằm như vậy đó thì giờ nó phân khu phân tầng mỗi tầng một chức năng nó sẽ có bốn sàn tập nha các bạn bốn sàn bằng sàn nào sàn nấy rộng chà bá luôn rồi cái khu màn đạt đã đứng nó quay video chỉ và duy đó là cái home gym của duy đó home gym của tôi đó 50 mét vuông rồi mình sẽ đi vào khu home gym theo bài viết ở trên uh, trang web BBT á, thì cái home gym 500 triệu nó có những cái gì thì home gym của Duy nó có những cái đó ngoài cái phần trang trí vách đề co này nọ sàn Duy chơi sàn gỗ nha các bạn sàn gỗ cho nó sang lao cho nó sạch đó và ở đây là những cái tấm kính bình thường thôi thì ở đây là sẽ là máy Apollo để cái đây show up đi ngang ta nhìn vô ta ghiền xuống tiền mua luôn đó còn thằng thằng thằng à, thằng à, cái thằng gì năm trăm năm mươi hồi nãy gì mới nói đó gì sẽ để ở đây đó gì để ở đây đúng không gì để ở đây rồi cái phần này để cái gì đây cái phần này để cái máy chạy bộ đúng không hợp lý chưa nè nói lại nè thằng Apollo 7000 nằm đây nè 74 nằm đây nè rồi cái CTX nằm đây nè đó thì phần trống ở đây là để gì một cái máy chạy bộ với một cái máy rô đó mấy chạy bộ đứng chạy ngoài nhìn gái đồ với cái máy rô kéo ra nhìn gái đồ vậy còn khu để gì để một cái uh, bao rắc một cái bao rắc nhỏ không phải là bao rắc ở trong phòng gym một cái bao rắc của duy nó cũng mắc lắm mà nó khi, khi lên hình thì bạn sẽ biết thôi khu để để cái gì để cái cây trống khu để cây trống khu để cây trống khu này để là cái máy uh, à, power rack để tập gánh đùi tập deadlift tập những bài nặng rồi cái chỗ này di lót cao su chỗ ngoài đây di lót thảm đó ở đây có một cái máy à, chỉnh độ dốc đẩy gật dumbbell à, vậy là phòng gym phòng gym của tôi đủ rồi đó 500 triệu tập cái gì cũng được cả khẳng định với các bạn luôn 500 triệu tôi tập cái gì cũng được đó à còn một máy mà Duy quên nói chết bà rồi giờ có máy đã bỏ đâu ta cái máy đó là cái máy dạng như smith mà mít góc nó, nó bỏ hay bỏ trong góc có được không lẽ bỏ đây đây thôi thực tế đi không dám nói trước thực tế thì để mình bố trí cho nó hài hòa đó và cái chỗ này là cái gì cái background của duy duy nguyễn home gym background các bạn bốn nhà hai xe đây là background đây chi để mình chụp hình ngạo nghễ đây chi mình đứng mình tập mình nhìn thấy mình thành công của mình để mình từ đó mình duy trì mình phấn đấu để mình có được cái sự thành công tốt hơn trong cuộc đời còn đây là cái vách ngăn vậy thì vách ngăn ủa vậy vách ngăn để làm gì vậy khách ngoại vô tập được không cho hôm game tôi vô tập gì không nổi nhưng mà cho PT, nó vừa là home gym mà nó vừa là pt only kết hợp hai trong một mà tôi làm tôi có lỗ đâu tôi làm không có lỗ Đúng không hai trong một vừa là home gym mà vừa là pt only thì bạn muốn tập trên đời này các bạn muốn tập được cái máy mà Aulo 774 á thì bạn chỉ có cách bạn mua giá PT thôi à. đúng không chứ giờ tao nói thiệt cái máy tư hai trăm triệu một cái đó các bạn có dám bỏ tiền ra mua trên trên nhà bạn chân không sao dám nên linh hồn của home gym nó sẽ là cái vị trí ngay đây nói chung nó sẽ đẹp lắm nó sẽ thể hiện cái sự một cái sự gì đó mà tôi rất là mong đợi đó. và đây là cái sàn tầng trệt tôi thực dụng lắm các bạn tôi thực dụng lắm ngày trước tính làm bà Mia đây nè sao mình nghĩ lại úp clip pizza lên trẻ trâu nó coi cá nùi luôn không có tiền thì suy ra làm bàn pizza là lỗ bỏ bàn pizza luôn giờ bỏ mà chạy bộ luôn bỏ mà chạy bộ đây chạy chạy chạy chạy chạy này kia để mình lấy tiền thôi còn cái home sim tôi nhồi sọ này nha chuẩn bị nha tới màn nhồi sọ của tôi nè từ ở dưới đây tôi dứt ở đây là bất kiến từ ở đây tôi dứt lên trên là cái tủ súp giống mình bình tân á giống mình bình tân á đó là tủ súp nó chạy một đường dài thòn luôn rồi ví dụ như qua bên này đi qua bên này là khu radio đúng không thì cái này á là bây giờ để tủ súp luôn cái này để tủ súp luôn rồi cái này để kiến kiến nhưng mà cái tủ súp trên đầu nói chung á cái tầng trệt của bbt quận bảy á nó nhiều chức năng lắm bạn vừa là lễ tân check in home gym cardio rồi thiên đường súp wow. nói chung là cái gì nó nó cũng dòng gì gym với súp hết bởi vậy trên cái bàn lễ tân nó sẽ có chữ bbt sg BBT SG bàn lấy tân cái này nó sẽ khác nó sẽ phong cách hình vòng cung của bàn lấy tân bên bình tân nhưng mà nó là thực dụng hơn nó thực tiễn hơn đập mặt vô vô đây là phải ối tiền nhồi sọ đó là cái triết lý thiết kế phòng gym của gì mà tôi thực dụng tới cái mức này nói nghe bạn sợ luôn nè ok chỗ này đúng không bình thường là chơi là chỗ này là lắp cái cửa rồi đó lắp cái cửa kính lại để chi để rồi lối đi hành lang thôi thang máy đi ra thang bộ đi xuống đồ giờ tôi cảm thấy nó không hợp lý nữa tôi bỏ luôn tôi để luôn tôi tôi đi ra ngoài đây tập luôn cái chỗ tôi lắp cái cửa lại đó lắp cái cửa lại bạn đẩy ra để vô chỗ này bạn đi thang bộ lên còn đây là thang thang thang máy đúng không bây giờ mục đích chính là bạn đi thang máy đi bạn đi thang máy cho nó xịn sò máy lạnh nó phà cho nó mát người đồ xong rồi tôi để cái bàn nước ở đây tôi để hai ba cây nước ở đây đỡ tốn chỗ phòng gym của tôi thực dụng tới mức vậy đó bạn, tại vì tôi khi mà tôi làm phòng gym vụ chính rồi tôi mới hiểu được cái giá trị là tất đất tất vàng nó rất tới vàng nên bây giờ ví dụ phòng gym mình làm về bỏ mấy máy cỏ vậy đó thì Thế kệ bà đó cứ để từng cái máy sẽ là một cái máy xịn xịn xịn đâu mỹ đế đàng hoàng wow. đây nè nó không gym tôi không đó nè từng cục là không gym tôi không đó ba nằm rải rác nguyên đống đó nguyên cái đống này lắp ráp vô này nọ kia là nó sẽ ra một cái home gym và khi mà lắp ráp những cái video những cái máy tập home gym á thì sẽ có những cái dự án time lắp để coi các bạn quá trình hình thành nỗ lực này nọ kia nói chung tôi đứng đây tôi rất là tự tin và tự hào sau này tôi giới thiệu cho khách hàng đến với BBT quận 7 tôi trình bày được hết tất cả mọi thứ mọi cái góc ngách mọi cái thiết kế nó đều, nó đều có một cái ý đồ nó đều có một lý do của nó năm nay là năm 2020 đối tác nó tới không được tại nó bị Covid nhưng mà 2021 đó, sẽ có nhiều phái đoàn đến thăm BBT và tôi sẽ dẫn qua BBT bảy tôi nhồi sọ từng tầng từng tầng từng tầng từng tầng toilet yoga này nọ tầng trên tầng này tầng kia và cái tầng cao nhất cái tầng cuối cùng là tầng event Event Center Một cái dự án ấp ủ cả chục năm của tôi rồi Một dự án ấp ủ cả chục năm mà nó sắp thành hình ở BBT quận 7 Event Center địa chỉ 102 Đinh Phục Mang phường Bình Thuận quận 7 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Tôi rất vui làm video giới thiệu nhà của tôi đến các bạn trong những khoảng thời gian tiếp theo Khi mà nó uh, có gì thay đổi hay là có gì đó mà có dịp tôi qua đây nữa Lâu lâu mới qua đây nha các bạn Cảm ơn các bạn theo dõi